Thưa quý vị, trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì vấn đề nâng cao sức khỏe luôn được mọi người đặc biệt quan tâm. Với mong muốn mang các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân khắp cả nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam đã ra đời và từng bước khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam. New Image Việt Nam được thành lập vào năm 2013, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều năm thành lập và phát triển, các sản phẩm của New Image Việt Nam đã có mặt tại nhiều tỉnh thành và từng bước mở rộng chi nhánh tại Hà Nội, Cần Thơ và Đà Nẵng. Tại Việt Nam, New Image được biết đến với các nhóm sản phẩm nổi bật gồm các sản phẩm có chứa thành phần sữa non với công nghệ alpha lipid, sản phẩm bổ sung kháng thể tăng cường hệ miễn dịch sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ tim mạch, hỗ trợ xương khớp. Các sản phẩm đều được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand và được sản xuất với tiêu chuẩn khắc khe, công nghệ hiện đại, hoàn toàn phù hợp với người Việt. Đây cũng là đất nước có môi trường trong lành và nổi tiếng là hình mẫu tiêu chuẩn cho ngành sữa sạch. Với định hướng phát triển bền vững, cùng việc mang đến cho người tiêu dùng Việt những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng, từ năm 2013 đến năm 2017, New Image Việt Nam đã đạt nhiều giải thưởng như giải thưởng vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng trao tặng và chứng thư top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương được trao bởi Trung tâm Kinh tế châu Á Thái Bình Dương.